chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với diện tích khoai màu đông uh, của nhà chị Đoàn Tâm ở thôn ờ, Trung uh, Kiệm xã Nhân Hòa huyện với Võ tỉnh Bắc Ninh và sau đây là phần hướng dẫn uh, các bạn để chọn giống chọn giống khoai F1 để chuẩn bị cho vụ màu đông năm 2022 các bạn nhé à, Vâng thưa bà Đoàn Tâm là để mà ừ, giúp cho vụ khoai sang năm có cái vụ ờ, bội thu thì cái việc ờ, chọn giống củ tại thời điểm này thì mình chọn những củ như thế nào thì để giống vào những củ nào thì thì thì ờ, thì không không không để giống được ạ. Đây bây giờ thì chúng tôi như chúng tôi dòng về chuyên môn thì chúng tôi sẽ đổ để giống có điều kiện thì chúng tôi để củ to thế này. Vâng. Còn nếu không có điều kiện là chúng tôi cũng để như thế này, củ như thế này chúng tôi dòng vẫn là được nhưng mà chăm bón thì nó tốn hơn một ít. À. Đấy, vì về đầu tư thì nó tốn hơn một ít còn nếu không như thế cái này là cây củ to là khoai nó mầm nó khỏe à củ to là mầm nó khỏe đúng không củ to là vâng. mầm nó khỏe đây chúng tôi thường chúng tôi vẫn để như thế này à. một chín một mười một tám là như thế này Đấy, đây như thế này vâng. chúng tôi để làm giống à. Đấy Thế còn những cái củ mà to, thật là to Mà chuột cắn thì mình có để giống được không ạ? Thật là to chúng tôi vẫn để giống Nếu như củ như thế này để giống là chúng tôi sẽ bổ làm tư À, Đấy, củ này để giống được. thì bổ làm tư Nếu như chúng tôi để giống như bởi vì cái đồ để cái củ giống này có mầm rất là khỏe à. thế nhưng mà đây chúng tôi là đủ cái khoai như thế này chúng tôi làm giống cho nên chúng tôi không để củ lại củ lại chúng tôi sẽ bán đi vâng. còn thường là chúng tôi để những cái này dòng quả củ đỡ phải bổ à vâng à, củ bổ mấy củ không bổ thì thì đằng nào nó cái nó tốt bổ, hơn ạ cái củ bổ thì nếu như gặp mưa thì nó hay bị rét hơn à đấy còn nếu như không gặp mưa thì cái mầm khoai nó sẽ khỏe hơn mà sẽ năng suất hơn vâng chính xác rồi vâng. chúng tôi thường trồng chuyên môn chúng tôi trồng vâng đây còn đấy như thế này là chúng tôi trồng là là khi mà là khi trồng đầu vụ mà nó hay có mưa nhiều là chúng tôi trồng củ lại nó không hay bị thối vâng nếu mà trồng củ bổ này ra là gặp mưa thì nó khi nó ngấm đất đạm vào nó sẽ củ khoai nó sẽ bị thối vâng. đấy, cho nên chúng tôi có vâng. kinh nghiệm chúng tôi trồng vâng. nhiều lắm nghĩa là củ to thì mầm khỏe nhưng vâng, mà khỏe. mưa là hay Đúng bị rồi. thối chính xác nếu mà mầm to củ to như thế là chuột gặm chúng tôi đều phải cho để giống hết không vâng. bao giờ chúng tôi bỏ thế thì không bỏ đi đâu cái gì không bỏ đi đâu vâng à, vâng thưa bà là cái ờ, khoai mà dùng cái phân bón Phoenix Tân Phát Bắc Giang này thì uh, cái uh, để giống nó có đảm bảo không ạ? À, nếu như dòng lân Phoenix Bắc Giang này thì dòng chúng tôi dòng rất là đảm bảo từ cả củ giống trở đi cho đến khi đến dòng ra ruộng. Vâng. Đây là khoai đông, khoai đông là chúng tôi dòng nhân giống từ khoai xuân ra là, là khoai đông được chúng tôi dòng như thế này là nó thành cái ăn được. chứ còn mà đến vụ tới là chúng tôi cũng có thể tận dụng những cái củ khoai như thế này để chúng tôi dòng đến vụ tới còn à. trồng luôn vào vụ xuân này phải không ạ xuân tới vụ sau xuân vụ sau vụ sau vụ đông của như thế này của sang à, à, à. đấy còn bây giờ vụ đông của sang năm đúng rồi vâng. trồng vâng. khoai xuân bây giờ thì chúng tôi mới đến vụ xuân bây giờ trồng rồi vâng. bây giờ không còn khoai xuân nữa vâng khoai xuân thì lại phải giống của khoai xuân đúng rồi xuân. Vâng. nếu khoai xuân này được của bên đức mới mang về à vâng thì đấy nó là f1 đấy là đấy còn tôi là thành f2 còn cái này mà mình để giống những cái củ như thế này là mình để giống là thành f2 đúng rồi vâng đấy uhm, đối với cái Khoai mà dùng phân bón thông thường thì để giống nó có đảm bảo không ạ? À, cái khoai thông thường thì tôi cũng trồng ờ, từ mọi năm thì nó không không không đảm bảo bằng cái lại lân lít này. Lân lít này thì để nó thì nó sẽ đảm bảo hơn. Vâng, bà nói to lên một chút ạ. Đây là là chúng tôi dùng cái uh, lân mà để giống ở lân thông thường chúng tôi để là nó nó không đảm bảo bằng lân lít. À. Lít thì là chúng tôi được dùng cái để giống nó đảm bảo hơn. Vâng. Bởi vì là nó nó đảm bảo là vì sao ạ? Nó đảm bảo là vì cái lân này là nó khi cái cây nó lên nó rất là khỏe nó ít bệnh nó không ít bệnh à. bệnh này từ cây sang đây là củ đến sang năm mình mang vào rồng thì nó lại cứ cây bệnh đấy nó phát ra à. tôi trồng cái này nó không bị bệnh thì tôi sẽ phải để giống vâng vậy thì uh, các cụ ta có câu là tốt giống tốt má tốt mạ tốt núa nếu mà cây khoai mà bị uh, nhiễm bệnh ngay từ đấy, từ cái cây ấy. từ cây thì cái giống củ sau này là không đảm bảo thế còn đối với những cây khoai mà nó khỏe mạnh mà nó không bị nhiễm bệnh thì sau này giống nó sẽ đảm bảo hơn Đấy. Đúng là cao câu có củ cô tô là tôi đúng tôi má thế cho nên chúng tôi sẽ những cây củ khoai như này chúng tôi sẽ chọn củ nào là làm giống là chúng tôi sẽ để riêng. Vâng. Còn những củ nào không làm giống được là chúng tôi sẽ loại luôn. Vậy thì trên cái ruộng khoai mà dùng phân bón Sinic Tam Đắc Bắc Giang này thì như thế này thì mình chả bỏ đi đâu cái gì ạ? Không bỏ đi đâu cái này. Vâng. Ừ, những, những cái củ bé tí ví dụ như cái củ lay thì bỏ này củ như thế này thì bỏ đâu như thế này là chúng tôi sẽ loại bỏ vâng củ đấy như thế này không cần giống được là chúng tôi bỏ hết để vâng cho lợn được gà vâng còn đều như là nhưng bỏ cái phần bỏ đi nó rất là ít đấy cái phần lượng bỏ nó không đáng kể nhiều các lân mà không biết rồng lân thấy đồng chúng tôi rồng đẹp quá là toàn ở đây mua những loại này về làm giống à thế ạ đấy các lơi vâng như là các đây về. như thế này là làm giống như các bạn nhé làm, làm giống, giống nó sẽ đảm bảo hơn đấy bốn năm nghìn cân đấy vâng bốn năm nghìn một cân phải bốn năm năm bốn năm nghìn à bốn năm nghìn tức là mua tại thời điểm này lại thì điểm vâng đấy thế còn những cái củ nho nhỏ chúng tôi bán ba nghìn một cân cho nhà máy vâng cho nhà máy làm làm làm bánh như à. thế này là chúng tôi tận dụng bán ba nghìn một cân cho nhà máy làm bánh hết những cái củ nào ạ đây những cái củ nhỏ nhỏ bé mà tức là nó ghẻ nó xấu xấu nó ghẻ nó xấu à? xấu tức là mình Hoặc không là nó chuột cắn chẳng hạn đấy không, mình làm, không làm giống được. được thì mình đấy. bán này để, để cho nhà máy làm bánh vâng Thế cái củ làm giống thì mình có cần phải chọn những củ nhắn nhụi đẹp đẽ không ạ? Cũng phải chọn chứ. À, cũng phải chọn. Thế có nghĩa là những cái củ nhắn nhụi như thế này các bạn này. Đây, Đấy nhẵn nhụ như thế là đẹp nhẵn nhụi như này đây là đất nó nấm nem thôi nhé đây là mưa nhà vâng. mưa nhà nó nấm đấy. mưa nhà nó nấm thôi những củ như thế này thì là là mới để giống được thế còn những cái củ như thế này ví dụ trường hợp mà nó xấu nó ghẻ như này thì mình không nên để giống đấy thì những củ nào xấu quá thì mình cho lợn thế còn những củ nào mà vẫn còn à, đẹp được một chút thì mình lại bán để cho người ta làm vào nhà máy làm à, bánh kẹo rồi làm bánh tôm. kẹo làm mì tôm làm bim bim phải không ạ bim mì tôm đấy vâng tôm đều vâng à, vâng thưa bà là so với cái dùng phân thường thì uh, dùng phân sinic thì bà đánh giá là cái tỷ lệ củ đồng đều thế nào củ đồng đều đây các, ừ. các cô có nhìn xem đây củ đồng đều lắm nó tầm ở ờ, nó cứ sản sản một chín một mười rồi thì 78 thì đây này cái đấy cái nhìn, vâng. nhìn cái ruộng khoai chúng tôi bây đây. giờ bắt đầu đang ví dụ chúng ta nhìn sang đây đây dạ, những dạ. cái khóm khoai họ mới dỡ đây đấy thì là cái củ tỷ lệ của bé nó rất ít phải không ạ bé rất là ít vâng nó đều đều nó đều khoai nó đều khoai nó và nó lại còn có nhiều củ gộc nữa thế còn dùng phân bón ờ, thông thường thì cái cái tỷ lệ củ bi nó sẽ rất nhiều các bạn ạ đây chỗ này là nó chỉ vào độ hai khóm khoai thôi nhưng mà củ nó rất là đẹp như này đấy đây này đây Vâng, đúng rồi Đấy, đây các bạn thấy đây Lúa ngang, lúa dọc này Bất kỳ khoai ở đây chỗ nào cũng đẹp lắm Đây các bác đang thu khoai đây Đây ruộng này là chúng tôi trồng à, từ hôm mà đến bây giờ thu hoạch là gần 3 tháng hai ba ngày đã là được 3 tháng Đấy. mà cây rồng lân chi lít này cây vẫn cứ xanh đẹp mà không có có, có, có bị héo bị vàng nhiều mưa thế nhưng mà củ rất là vẫn là lá đục đục ừ, đấy cho nên là khoai của, của, của chúng tôi dòng chi lít ăn củ gộc đẹp lắm đấy. rất tuyệt vời và để cho các bạn thấy rằng sau 3 tháng thu hoạch nhưng mà ở đây dây vẫn tốt như thế này các bạn này đây, Dây vẫn tốt này Đây Lá dùng phân Sinic thì nó cứ màu Nó cứ vàng vàng như này thôi Đấy lá cứ vàng vàng như này thôi Nhưng mà nó không Nó rất khỏe lá Và cây đây Cây đây các bạn này Đấy cây này Chắc này Chắc chắc như đá luôn các bạn này đây tôi bóp thoải mái không không vần gì Đấy và tôi nhổ thử cho các bạn một tí khóm lên nhé Đây các bạn này đây tôi nhổ thử một khóm lên ra này Đây Ôi rồi Ui củ nhung nhúc luôn Củ vàng ống này các bạn này Vàng ống luôn Đấy bên dưới này lại còn rất nhiều củ nữa này Vàng ống Mà rễ của nó khỏe này các bạn này Rễ đây Rễ khoai tây này Đấy Rễ tươi như thế này Thì cho dù là khoai tây mà Trong trường hợp mà giá rẻ Mà bà con chưa bán giá rẻ mà bà con chưa muốn bán thì chúng ta vẫn để được vẫn để để khoai được bởi vì cây nó vẫn tốt như này mà đây cây nó tốt này các bạn này đấy, cây nó vàng này vàng là lá nó này đấy cây này thì chúng ta vẫn để ở trên ruộng được nhưng mà dùng phân thường thì tại thời điểm này là cây lụ hết rồi cây lụ hết rồi không còn gì để mà uh, chỉ chỉ nhìn chơi thấy luống thôi nhưng mà dùng phân di tích thì đây các bạn thấy này cả một ờ, diện tích là bảy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 và vụ khoai tây đông năm 2022 bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại.